À, xin phép quý vị ai là người đầu tiên, lần đầu tiên đến đây để mà thờ phượng Chúa với hội thánh là xin mời quý vị đứng lên ạ. À. Dạ xin chào cô ạ. À. Dạ cô tên gì ạ? À? Dạ. Dạ cô phải. Dạ. Dạ rồi cảm ơn ờ, cô đã đến tham dự cùng với chúng tôi ạ. À. <clears throat> Dạ xin mời cô ngồi. Rồi còn ờ, ngoài cô phải ra thì còn ai không ạ? À? Ai là người đầu tiên đến đây thờ phượng Chúa với hội thánh à? à cô là lần thứ hai. Dạ dạ. À, cô tên gì ạ? À? Dạ cô Minh Lý. Dạ xin chào cô ạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị để chúng ta được thấy rằng là khi chúng ta tìm đến Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ ngã qua một cái ngã rẽ một cái ngã rẽ khác và chúng ta sẽ được phước hơn ở trong ơn của Chúa sau này. Khi chúng ta có lòng tin và tìm kiếm Chúa hết lòng thì Chúa Ngài sẽ không bỏ chúng ta ra ngoài nữa nhưng mà Chúa sẽ à, thu nhận chúng ta và biến đổi cuộc đời của chúng ta từ tối tăm mà qua sáng láng từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. À, cảm ơn Chúa. <clears throat> Hôm nay là ngày à, lễ mẫu thân à, và theo truyền thống của à, Tin lành chúng ta thì tuần thứ hai của tháng 5 à, là tuần lễ đặc biệt mà chúng ta dành cho à, cho cho cho ngày của mẹ nhưng mà riêng hội thánh của chúng ta thì chúng ta nhập chung à, lễ mẫu thân và lễ phụ thân chung một ngày à, còn à, chính xác hơn thì hôm nay là lễ mẫu thân tức là lễ dành cho người mẹ à, hôm nay có thể là một ngày rất là nhiều nước mắt à, với rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau mà mỗi người chúng ta là những người con chúng ta sẽ uh, dành của cái ngày đặc biệt này để chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ mình, công ơn dưỡng dục của cha mẹ. <clears throat> là có thể uh, có một số quý vị sẽ cảm thấy hối tiếc bởi vì mình không còn cha, không còn mẹ ở trên đời này nữa. <clears throat> Và quý vị bây giờ cũng đang phải uh, trở thành những người cha, người mẹ với rất là nhiều gánh nặng. Mình phải mưu sinh, rồi phải ờ, chăm sóc cho con của mình. Và bắt đầu mình nhớ lại Ờ, tấm gương hy sinh chịu khó của cha mẹ mình ngày trước <clears throat> ờ, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì không khi nào là quá muộn cả quý mà cha em ờ, trước khi mà Chúa trở lại thì chúng ta vẫn còn có thời gian ân điển để chúng ta có thể cầu nguyện cho chính mình để mình trở thành một người mà Chúa Ngài muốn chúng ta trở thành và qua đời sống của chúng ta chúng ta sẽ có được một dòng dõi thánh và qua dòng dõi đó mà danh Chúa được vinh hiển <clears throat> Amen có thể chúng ta Ờ, được ờ, sinh ra và lớn lên, được trưởng dưỡng ở trong một gia đình không tin kính Chúa. Có thể chúng ta có những người cha, người mẹ không kính sợ Chúa, không mà ờ, tiếp nhận Chúa. Và có thể chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi, mình cảm thấy buồn bởi vì mình có một gia đình như vậy. Nhưng quý bà trẻ em ơi, có thể chúng ta không xuất thân từ trong một gia đình tin kính Chúa, nhưng mà hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể lấy ra từ trong đời sống của chúng ta một gia đình tin kính Chúa bắt đầu từ trong hiện tại. Amen. Có thể chúng ta không ra từ một gia đình tin kính Chúa, ba mẹ chúng ta không tin kính Chúa, nhưng Chúa có thể làm một điều lạ lùng hơn Đó là đời sống của mỗi người chúng ta Sẽ trở thành những người tin kính Chúa Và con cái của chúng ta qua đó Cũng sẽ trở thành những người tin kính Chúa Cảm ơn Chúa à, Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về à, Một cái chủ đề đó là ảnh hưởng của những người mẹ tinh kính. Thưa quý bà chị em, có một câu nói rất hay về người mẹ như, như sau. Công việc của người đàn ông là bắt đầu lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Nhưng công việc của người mẹ thì không bao giờ chấm dứt. Và có một nhà văn nam đã nói thế này về mẹ của mình. Có một người phụ nữ cho dù tôi có ra sao đi chăng nữa, vẫn yêu tôi đến hết cuộc đời. Đó chính là mẹ của tôi. Và một nhà tâm lý học ở Tây Phương đã nói về tâm lý của những người con đối với mẹ của mình như sau. Lúc 6 tuổi thì các em khi còn là ấu nhi nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ. Lúc 10 tuổi các em thiếu nhi nói rằng mẹ cái gì cũng được hết. Lúc 16 tuổi thì các em thiếu niên nói rằng mẹ làm phiền con quá. Lúc 18 tuổi thì các em vừa qua tuổi dậy thì sẽ nói rằng mẹ con muốn dọn ra ngoài ở riêng. Lúc 25 tuổi các em bây giờ đã là thanh niên rồi Nói rằng những gì mẹ nói và khuyên con trước đây đều rất đúng Lúc 35 tuổi các em bây giờ đã là tráng niên rồi Thì nói rằng là mẹ ơi con muốn về ở với mẹ Lúc 50 tuổi các em bây giờ đã là trung niên Nói rằng con không muốn mất mẹ Và lúc 70 tuổi các em bây giờ đã là những ông lão bà lão rồi Sẽ nói rằng mẹ con sẵn sàng hy sinh tất cả để mẹ ở với con mãi mãi. Mẹ là người ảnh hưởng đến người con rất nhiều bởi vì mẹ đã từng cưu mang con trong lòng. Ngay lúc con ở trong lòng, con đã nghe tiếng của mẹ, cảm nhận những lo lắng, suy nghĩ của mẹ. Ngay từ trong lòng con đã chịu ảnh hưởng của mẹ qua cách sống và sự ăn uống của mẹ. Mẹ nuôi con, chịu lắng nghe con hơn là cha ôm ấp vỗ về với tình mẫu tử, một tình yêu kỳ diệu vô bờ bến. Mẹ đã ảnh hưởng trên những người con rất là nhiều. Hai điều quan trọng mà một người mẹ có thể ảnh hưởng trên con của mình. Điều đầu tiên đó chính là niềm tin và điều thứ hai đó là cái nếp sống của mình. Nói về niềm tin thì chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh có những người mẹ rất là tinh kính và mẫu mực ảnh hưởng trên con của mình rất là tốt và rất là lớn khiến cho con của mình trở thành những người vĩ đại ở trong vương quốc của Chúa. ở ờ, trước hết thì chúng ta sẽ nói về Jochebed, à, bà là mẹ của Môi-se. Hebrew đoạn 11 câu 23 chép rằng là bởi đức tin khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt không sợ chiếu mạng của vua. Mặc dù Kinh Thánh không nói nhiều về thông tin dữ kiện cuộc đời của bà Jochebed Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được cuộc đời của Môi-se đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cái sự dạy dỗ tinh kính của uh, mẹ của ông Tại sao lại nói điều này quý bà cha em? Tại vì chúng ta biết rằng là Môi-se khi mà đem con Môi-se khi mà được mẹ của mình đem giấu đi 3 tháng như vậy rồi khi mà giấu không được nữa rồi thì bà đã căn dặn cho Miriam là chị của Môi-se để mà thả con của mình trôi sông như vậy. Nhưng mà không phải là thả, thả trôi là phó mặt hết. Nhưng mà bà dặn cho Miriam một cách kỹ càng rằng là bây giờ con phải xem coi là cái rương đó đó đựng con ờ, đựng đựng Môi-se ở trong đó đó em của con đó nó trôi về đâu rồi về báo lại cho mẹ biết thì khi mà cái cái rương đó đựng à, môi xe ở trong nó trôi vào trong cái chỗ mà à, công chúa pharaoh đang tắm thì chúa khiến cho tấm lòng của công chúa pharaoh muốn nhận cái đứa con đó để làm con nuôi của mình thì lúc bây giờ Miriam là chị của Môi-se đã đến và nói rằng là à, đây là một đứa con của người Hebrew và à, nếu mà công chúa muốn nhận thì hãy à, để cho mẹ ruột của nó à, nuôi nó rồi khi nó khôn lớn rồi thì sẽ dẫn vào trong cung vua Pharaoh và trong cái thời gian mà bếp chăm sóc cho con của mình ở tại nhà thì những cái điều đó nó ảnh hưởng trên uh, Môi-se và khi Môi-se lớn lên thì Môi-se vẫn luôn biết rằng mình là một người Hebrew và luôn luôn có một cái tâm nguyện để mà cứu dân của mình ra khỏi cái sự nô lệ và Jochebed sinh ba người con và cả ba người con này đều trở thành những vĩ nhân trong lịch sử Do Thái. Trước hết, Miriam là chị của Môi-se. Đây là cô con gái đầu lòng của Jochebed. Bà là một nhà thơ, một nhạc sĩ và là nữ tiên tri đầu tiên sau khi nước Do Thái được thành lập. Con thứ hai đó là Aaron. Aaron là người con trai giữa của bà, là một người có tài ăn nói lưu loát và đã trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của quốc gia Do Thái. Đức Chúa Trời Ngài đã chọn Aaron và thành lập một dòng dõi thầy tế lễ mang tên của ông. Và sau cùng, đứa con trai út của bà là Môi-se. Không phải chỉ là một người sáng lập ra quốc gia Do Thái, một lãnh tụ xuất sắc của dân Do Thái, nhưng cũng đã được ghi nhận là người đặt nền móng căn bản cho những luật lệ và hệ thống tư pháp của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. À, chúng ta biết rằng là cựu ước vẫn à, trở thành một cái nền tảng chắc chắn cho những à, hệ thống pháp luật à, trên thế giới, nhất là những quốc gia theo Hồi giáo. À, họ vẫn còn giữ à, theo cựu ước rất là nhiều cái à, lề luật đạo đức rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta thấy rằng là Yucibet là người phụ nữ có một cái tầm ảnh hưởng ở trên các con của mình mà ba đứa con của bà à, đều trở thành những tiên tri, trở thành những người lãnh đạo kiệt xuất cho dân của Chúa. Rồi người nữ thứ hai đó là bà Anne, là mẹ của tiên tri Samuel. À, trước khi à, trước khi mà Anne sinh ra Samuel thì bà là một người phụ nữ có nhiều sự đau khổ và tuyệt vọng. Bởi vì bà là một người nữ son sẻ Không thể sinh con Nhưng mà anh Anne đã có một đức tin Có một tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa Bà đã tan vỡ Bà cầu nguyện với Chúa Nếu Đức Chúa Trời bán cho bà có một đứa con Thì bà sẽ dâng đứa con đó cho Đức Chúa Trời Có thể sử dụng cuộc đời của uh, của, của nó trọn đời nó và cảm ơn Chúa qua đức tin và nước mắt cùng với lòng nhiệt thành cầu nguyện của bà Thì Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước cho anh em có một đứa con trai Và đứa con trai đó sau này lớn lên trở thành một tiên tri vĩ đại và xuất sắc nhất ở trong dân Israel à, Và cuộc đời của bà cũng đầy dậy như phước hạnh sau đó à, Bởi vì sau khi bà dân tiên tri Samuel cho Đức Chúa Trời sử dụng Thì Đức Chúa Trời ngày ban phước cho bà có thêm 5 đứa con khác nữa à, Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài là đấng hào phóng đúng không ạ? À, không có cái điều gì mà chúng ta dâng cho Chúa mà chúng ta bị lỗ hết quý mà cha cái điều mà mình có thể trân quý nhất mình dâng cho Chúa có thể cái xác thịt này mình cảm thấy nó tiếc tiếc nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài nhìn biết tấm lòng của chúng ta Ngài sẽ đền bù chúng ta còn gấp 5 lần hơn những gì mà chúng ta có thể ban cho Chúa nữa Cảm ơn Chúa đó là một người phụ nữ rất là tuyệt vời Nếu không có tấm lòng uh, Tấm lòng rộng mở và hào phóng của anh e uh, Cho Đức Chúa Trời Ngài mượn Samuel là con của mình như vậy thì có lẽ dân Israel sẽ không thể có được một tiên tri xuất sắc như Samuel. Và người thứ ba đó chính là Ernest. Yeah. Dạ. Tên của người này có thể chúng ta nghe rất là mà lạ đúng không? Yeah. Dạ, nhưng mà Ernest chính là mẹ của Timothy. Yeah. Dạ, ở trong sách uh, ờ, Timothy Tôi xin đọc cái câu kinh thánh này để chúng ta thấy rằng là Timothy đã được ảnh hưởng như thế nào từ mẹ và bà ngoại của mình. Timothy thứ nhì đoạn số 1. <clears throat> Câu số 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Ernest mẹ của con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. À, đây là lời của sứ đồ Phaolô là người cha đức tin của Timôthê. À, Timôthê là một đứa con tinh thần, một đứa con thuộc linh của Phaolô và ông rất là quý Timôthê. Và khi mà trong quá trình dạy dỗ lời của Chúa và huấn luyện Timôthê trở thành một người à, đồ đệ trung thành của Chúa, thì Phaolô đã phát hiện ra ở trong Timôthê cái người trẻ này tuy mới có 17 tuổi thôi nhưng mà có một cái tố chất rất là đặc biệt mà những người thanh thiếu niên khác có thể không có đó chính là có một đức tin thành thật à. cho thấy rằng là đức tin thành thật có ở trong tiêu mô thê chúng ta lưu ý cái cụm từ là đức tin thành thật quý vị ngày hôm nay có những người họ có đức tin không thành thật không thành thật là sao quý mà cha không thành thật có nghĩa là họ tin chúa vì một cái gì đó chứ không phải là tin Chúa là bởi vì mình yêu Chúa, mình muốn được Chúa ngài à, cứu rỗi linh hồn của mình. Mình biết rằng Chúa là đấng tạo là đấng tạo hóa, Chúa dừng đến mình. Và đôi khi ngay cả tôi cũng vậy nữa, mình tin Chúa là để mình được cái gì đó. Và khi mà Chúa không ban cho mình cái điều gì đó mà mình đang tìm kiếm thì mình lại cảm thấy muốn ngã lòng và thôi lùi. Đó là đức tin không thành thật quý mà chị em. Nhưng mà ở Timothée thì ông lại khác. Ông có một đức tin rất là thành thật Tức là bây giờ dù như thế nào cho nữa Thì ông vẫn luôn luôn bám chặt lấy Chúa, tin cậy Chúa và phục vụ Chúa Đây là đức tin rất là thành thật quý mà cha Mà ông đã thấy rằng đức tin thành thật đó nó truyền từ trên bà ngoại Rồi xong rồi đến mẹ và cuối cùng là tìm một Timothée Vậy thì đức tin có thể được lưu truyền, được nuôi dưỡng từ thế hệ này qua thế hệ khác Quý vị thấy rằng là Timothy không phải là một người được ảnh hưởng bởi hội thánh hoặc là bởi uh, mục sư ở trong hội thánh của ông. Nhưng mà Timothy đã được dạy dỗ và có một đức tin vững vàng là vì nhờ có mẹ và bà ngoại dội, dạy dỗ tại nhà. Timothy không phải nhận đức tin thành thật đó từ sứ đồ Phaolô, nhưng mà Timothy đã nhận được cái điều đó từ bà ngoại và mẹ của mình. Vậy thì chúng ta thấy rằng là người mẹ đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong việc xây dựng niềm tin cho con của mình. À, có thể người mẹ không có một cái chức vụ giảng dạy ảnh hưởng trên hội thánh của Chúa một cách công khai như là những mục sư hoặc là những người nam khác. Nhưng mà người mẹ có thể ảnh hưởng trên con của mình. À, chúng ta có thể nhìn thấy ở trong gia đình, à, nhất là người Ái Châu của chúng ta đó quý vị. Thì hầu hết những đứa con sinh ra trong một gia đình thì có một cái sự gần gũi và thân thiện hơn đối với mẹ của mình đúng không quý mà cha ở đây có ai thân cha hơn là thân mẹ không yeah. Dạ. có ai ở đây thân thân cha hơn là thân mẹ không à có một người hả yeah. <laughs> Dạ. nếu mà mình không phải là hoàn cảnh đặc biệt có cha mẹ đầy đủ đó thì tôi nghĩ rằng là 99% những người con đều thân với mẹ hết đúng không ạ à? Có cái chuyện gì vui buồn cũng đều kể với mẹ hết Tôi cũng vậy nữa quý vị Nói như vậy không nghĩa rằng là mình mình ghét cha hoặc là mình à, à, không quan tâm đến cha Không, có những người con rất là thương cha quý vị Rất là yêu cha Nhưng mà dường như có khoảng cách nào đó vô hình khiến cho mình khó gần với cha Người cha rất là thương con quý mà cha Người cha rất là thương con Khi tôi có con thì tôi hiểu được tấm lòng của cha tôi cái điều mà nhiều người nam ngày hôm nay đó quý vị nhất là người Á Châu của mình đó đó là mình khó có thể bày tỏ được cái cảm xúc cái tình cảm của mình cho những người xung quanh mình đúng không ạ à? nhiều khi mình thương lắm nhưng mà mình không biết cách để bày tỏ ra cho nên là đôi khi sống ở trong một gia đình mà người vợ hoặc là người con không cảm nhận được tình yêu từ người chồng hoặc là cha của mình có thể là từ trong sâu thẳm người đàn ông họ muốn nói rằng là anh yêu em lắm nhưng mà người đàn ông không thể nói được nó có cái gì đó nó sượng sượng nhưng mà thực, thực tế thì trong lòng giống như là một cái nguồn suối nó muốn trào dâng ra có phải đúng như vậy không quý ông nhiều khi mình cũng thương lắm mình muốn nói một cái lời ngọt ngào mà nói không được nhiều khi thấy con của mình à, nó rất là đáng yêu à, nó rất là à, muốn nựng nó một cái nói một lời ngọt ngào với nó nhưng mình nói không được quý mà chị cho nên chúng ta cần phải thông cảm cho cha của mình. Không phải là ông không nói thì ông không yêu. Nhưng mà có những khi chúng ta nhìn sâu vào trong ánh mắt của cha mình, mình sẽ thấy được ở đâu đó có những cái tín hiệu mà người cha đang ngầm gửi đến con của mình, ngầm gửi đến vợ của mình và những người xung quanh. Có thể bị áp lực là một người đàn ông, à, mình không có phải là à, cái giống yếu đuối như phụ nữ Thường thường người Nam mình bị dài từ khi bé đó là Mình thà mình đổ máu chứ mình không có đổ lệ cái, Và cái suy nghĩ đó đó Nó làm cho nhiều người đàn ông chúng ta đó Là cứ, cứ tỏ vẻ như là mình là cứng lắm ờ, Mình ờ, ờ, mình giống như Superman Mình không bao giờ mình rung động Hay là mình không có bao giờ dễ chảy nước mắt Quý vị ơi Điều đó xin Chúa Ngài tẩy sạch ra khỏi tâm trí của chúng ta Để chúng ta sẽ có một tấm lòng mềm mại Giống như Chúa Giêsu của chúng ta Dĩ nhiên bên ngoài chúng ta phải là sứ tử của chi phái Juda Nhưng bên trong chúng ta phải là một con chiên hiền lành của Chúa Mềm mại của Chúa Amen không quý mày chị em Dạ ờ, Dĩ nhiên đàn ông chúng ta không bao giờ mình mình mình mình uh, luôn luôn mít ướt hoặc là luôn chảy nước mắt Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy rằng là có những người đàn ông của Chúa đó quý vị Họ khóc Họ khóc nhiều lắm á Nhưng mà họ không khóc với con người Họ khóc với Đức Chúa Trời Tôi ví dụ như Jeremy Đúng không ạ? À? Jeremy khóc rất là nhiều Ông nói rằng ước gì đầu tôi là nguồn lụy uh, Nước mắt của tôi giống như suối tuôn tràn uh, Tức là ông khóc nhiều lắm, khóc như suối vậy đó Rồi David cũng vậy nữa Ông nói rằng mỗi đêm tôi làm trôi giường của tôi Quý vị thấy không? Ông khóc đến nỗi mà ông tưởng tượng là nếu mà ví cái cái con mắt của mình mà như là suối đó, là ông ờ, cái nước mắt của ông nó, nó, làm trôi cái giường ấy luôn yeah. Dạ. đó là một cái hình ảnh nó, nó rất là là là ví von rất là hay nhưng mà David không bao giờ khóc trước mặt kẻ thù của ông đúng không? Yeah. Dạ. À, cho nên à, tuy vào rằng mình nói về mẹ nhưng mà mình cũng nói một chút về người cha. À, người cha tuy có vẻ cứng rắn nhưng mà đâu đó ở trong tâm hồn của họ vẫn dạt dào tình cảm đối với con của mình. Tôi xin Chúa ban phước cho những người cha, cho những quý ông và chúng ta có một sự cố gắng nhiều hơn để chúng ta bày tỏ ra tình cảm của chúng ta với vợ, với con của mình nhiều hơn nữa tôi có, có, có, có tâm sự với lại những ờ, quý ông á, về cái việc mà mình phải yêu thương vợ mình phải nói nhiều lời ờ, ngọt ngào đường mật hơn với vợ với con của mình họ nói tôi ở trong cái nhà này là tôi yêu lắm rồi đó mà mục sư còn nói là tôi phải nói ngọt rồi đó ai love du anh yêu em tôi nói không cái này á, mình phải hiểu một điều rằng là phụ nữ họ yêu bằng lỗ tai chứ, <laughs> cho nên mình đừng nói là tôi ở đây rồi là bà còn muốn cái gì nữa quý vị ơi phụ nữ họ cần được nghe họ cần được nghe cho nên kinh thánh ví von cơ đốc nhân của chúng ta giống như là những người nữ của chúa tại sao vậy tại vì cơ đốc nhân cần nghe lời của chúa đúng không ạ nếu mình không nghe lời của chúa thì tình yêu của mình với chúa không còn nữa và chúa ngài ví von cái người phụ nữ là họ cái tình yêu nó nảy sinh từ cái lời nói Ờ, Chúa ngài ví cơ đốc nhân chúng ta cũng như là những người trinh nữ tinh sạch của Đấng Christ à, luôn luôn lắng nghe những lời ngọt ngào và yêu thương của Đức Chúa Trời. Thì cũng vậy, xin Chúa giúp đỡ cho uh, những người nam chúng ta có một cái nghệ thuật à, yêu thương nó không phải chỉ là một cái hành động hoặc là một lời nói bình thường mà thôi quý mà chị em, nhưng mà nó cũng là một cái nghệ thuật để chúng ta có thể nuôi dưỡng và uh, làm cho bầu không khí gia đình của chúng ta luôn đầm ấm, ấm cúng, ấm áp càng hơn. Cảm ơn Chúa. Khi mà nói đến Timothée thì tôi nhớ đến chính gia đình của tôi. Bởi vì bà ngoại của tôi là một người uh, tin kính Chúa. Khi mà bà của tôi biết Chúa thì bà của tôi đã 73 tuổi rồi. uh, trước đó thì 73 à, năm bà đã sống ở trong môi trường của giáo hội công giáo. Bà là một người uh, Bắc 54, uh, di cư từ ngoài Bắc vào trong miền Nam. Và bà rất là tin kính Chúa 4 giờ 4 giờ rưỡi sáng thôi là bà đã có mặt ở trong nhà thờ để mà cầu nguyện nhưng mà từ khi mà lời của Chúa đến với gia đình của chúng tôi <clears throat> thì bà đã nghe lời của Chúa một cách cẩn thận à, và bà đã quyết định để trở thành một người tin Chúa qua lời của Chúa chứ không phải là tin Chúa uh, theo truyền thống của gia đình hoặc là theo cái truyền thống của giáo hội và bà đã lấy kinh thánh ra một bên là kinh thánh công giáo một bên là kinh thánh tin lành và bà đã so sánh wow thấy cả hai đều với nhau hết khác nhau khác tên gọi thôi chẳng hạn như bên đây gọi là Matthew thì bên kia công giáo người ta gọi là Matthew bên đây là uh, sách mát bên kia là sách Marco à, tức là nó có một cái sự khác biệt về cái tên gọi Führer thì là Phêrô Mary là Maria rồi, rồi ông Joseph của mình là Giuse và khi bà đọc thì bà thấy rằng là ồ khác cái tên gọi nhưng mà về ý nghĩa thì như nhau và bà đã tin Chúa một cách thật lòng mỗi buổi chiều 5 giờ đúng 5 giờ chiều thôi là bà ngoại của tôi ngồi trên một cái ghế bố và bà lấy kinh thánh ra bà đọc và bà đọc đúng một tiếng đồng hồ thì có những khi tôi còn nhỏ tôi chạy vào và tôi thấy bà của tôi hung kinh thánh và khóc và cầu nguyện với Chúa. Lúc đó tôi cũng uh, mười mấy tuổi thôi, ờ, mình cũng không có để ý nhiều lắm. Nhưng mà tôi vô tình tôi thấy những hình ảnh như vậy và sau này tôi lớn lên và tôi nhìn biết được đức tin đó của bà đã ảnh hưởng trên mẹ của tôi và mẹ của tôi cũng đã ảnh hưởng trên tôi. À, tôi cũng xin làm chứng một chút về gia đình của tôi á. Khi mà ba mẹ của tôi ờ, mới cưới nhau thì không có nhà để ở. Ba tôi vốn là một thợ sửa xe à, và cũng không có cái thời mà bao cấp mà quý vị khổ lắm quý vị ơi mẹ tôi là một công nhân viên chức nhà nước tiền một tháng thì cũng không bao nhiêu hết chỉ có mấy triệu đủ để nuôi sống bà và chính mình tôi còn ba tôi thì uh, phải vất vả hơn thì chúng tôi không có nhà để ở thì mẹ tôi làm việc ở trong trung tâm y tế quận 5 là một công nhân viên chức uh, là dược sĩ thì uh, nhà nước cấp cho mẹ của tôi một cái nhà Tại vì làm việc cho nhà nước cho nên nhà nước cấp cho một cái chỗ để ở Và gia đình của chúng tôi ở trong cái nhà đó ở tại quận 5 Thì chúng tôi tin Chúa và Chúng tôi ở trong cái nhà đó và chúng tôi bắt đầu được thay đổi qua lời của Chúa Và mẹ tôi bắt đầu làm theo đúng lời của Chúa đó là dân hiến Và tính cậy rằng là khi mình dân hiến thì Chúa sẽ ban phước cho cho cho tài chánh cho gia đình của mình Và mình sẽ được thoát nghèo à, Theo như lời của mẹ tôi nói Mình yên tâm đi con sau này Chúa sẽ ban phước cho gia đình của mình rất là nhiều và thế là chúng tôi nhìn thấy tấm gương ba mẹ tôi vừa đi hầu về Chúa vừa dân hiến mà cái nhà mình ở đâu phải là nhà của mình đâu ba mẹ tôi không có một cái cái cái ờ, cái tờ giấy để mà chứng nhận cái quyền sở hữu đất đai ở chỗ nào hết và sau 10 năm với mà chị em từ lúc mà chúng tôi tin Chúa cho đến khi mà chúng tôi nhận được phước của Chúa là 10 năm một buổi sáng nọ thì ba mẹ tôi gọi tôi và em gái của tôi đến Và trước mặt hai anh em chúng tôi Ba mẹ tôi để một đống vàng ở trước mặt Và à, mẹ tôi nói rằng là Chúa đã làm phép lạ Khiến cho cái nhà của nhà nước này nè Cái ông chủ tịch đó Ông quyết định ông ký vô cái tờ giấy Đó là hóa giá nhà cho gia đình của mình mà trong hơn 100 nhân viên làm ở tại trung tâm y tế quận 5 cùng thời với mẹ tôi Không có một nhân viên nào được ký giấy để mà được hóa giá nhà đất Vậy mà Chúa làm phép lạ như thế nào đó Mà riêng gia đình của tôi và những gia đình khác Ở trong cái chung cư, cái nhà lớn lắm quý vị Thì ở trong đó có tên 4 năm hộ lần Thì chỉ có chúng tôi được hóa giá và được bán cái nhà đó Và được 60 cây vàng thời bây giờ Mua được ba căn nhà khác nhau và thời đó cách đây khoảng 20 năm đó Thì ờ, mẹ tôi, ba mẹ tôi đã cảm ơn Chúa Và nói với hai anh em chúng tôi rằng Sau này tụi con phải luôn luôn ghi nhớ cái ngày này Nó giống như là cái việc mà Chúa rẽ nước, biển uh, Chúa rẽ nước sông Giê-đanh ra Và dân Israel có thể đi ngang qua nước sông Giê-đanh đó Nhưng mà không phải đi qua luôn Nhưng phải dừng lại giữa sông đó Đem 12 hòn đá để giữa sông như vậy để sau này con cháu của tụi con đó sẽ nhìn vào cái cái cái, cái đống đá đó và sẽ nhớ, nhắc nhớ lại những cái phép lạ mà Chúa làm ở trên tài chánh gia đình của mình. Chúa đã ban phước cho mình từ một người bàn tay trắng mà bây giờ Chúa ban phước cho mình có ba căn nhà. Phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho thế hệ con cháu các con cái điều này để cho thế hệ con cháu sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Và cảm ơn Chúa, ba mẹ của tôi bây giờ cũng đầu ổn định về tài chính, không còn khổ như trước đây nữa. Và anh em chúng tôi thì cảm ơn Chúa bởi vì nhìn thấy được tấm gương hầu vị Chúa và tinh kính của ba mẹ mình. tôi tin rằng là tôi sẽ không phải là người ăn bám ba mẹ của mình, nhưng mà Chúa sẽ ban phước cho tôi theo cách đặc biệt của Chúa. Tôi nói với Chúa rằng Chúa con hầu vị Chúa con không có tài sản gì hết Bởi vì người Lê Vi đâu có sản nghiệp giữa vòng anh em mình đâu con bỏ hết tất cả mọi sự con đi theo Chúa con hầu vị Chúa nhưng mà chắc chắn con tin rằng là con sau này sẽ được phước nhiều hơn ba mẹ con nữa quý vị thấy rằng là Abraham được phước đúng không ạ <clears throat> nhưng mà đến thời của Isaac thì được phước nhiều hơn Gia Cốp được phước nhiều hơn nữa rồi đến thời của Joseph đó quý vị thì cả Israel cực thịnh luôn giàu khủng khiếp đúng không ạ rồi đến thời của Salomon đó là Salomon có thể xây được một cái cái cái cái đền thờ nguy nga lộng lẫy toàn bằng vàng không Tôi tin rằng là thế hệ tôi và con cháu của tôi sau này sẽ được phước nhiều hơn thế hệ của ba mẹ tôi trước đây nữa quý vị. Hôm qua thì tôi có hôm kia chứ, tôi chụp hình tôi đăng cái hình à, <clears throat> à tôi à, à, chụp kế bên cái xe hơi, <clears throat> xe ô tô 5 chỗ. Nhiều người à, <clears throat> chúc mừng một sư tấn có xe à, ô tô mới, xe hơi, hơi mới. Nhưng quý biết rằng là cái xe đó nó phải của tôi mà tôi thích cái xe đó tôi đứng tôi chụp bên cạnh cái xe đó à, cùng với ờ, những ờ, anh em đó thì ờ, tôi nói ước gì có cái xe này mà đi hầu vị chúa sướng thế là mấy người anh em mà họ làm việc với tôi đó họ nói mục sư ơi mục sư cỡ mục sư mà đi với xe này cái gì cỡ mục sư là phải đi xe trên 2 tỷ nó cái gì em em nói giỡn hoài em cái xe này là 800 triệu, 900 triệu cũng gần cả tỷ rồi Thầy đi chiếc này là vừa rồi Thầy mà đi chiếc mà 2 tỷ vào trong hội thánh thì Giảng ờ, người ta không có cho bao thư luôn đó Hội thánh cắt luôn cái phần viện trợ luôn là mệt thầy đó Có xe mà không có xăng để mà đi là mệt à <coughs> Họ nói không phải em nó nó nổ với mục sư đâu Nhưng mà từ khi mục sư mà đi lên chỗ tụi em giúp đỡ cho tụi em công việc và em thấy Chúa ban phước lạ lùng lắm 7 năm rồi Công việc nó không giúp nhích gì hết Nhưng mà từ khi một sư bước chân lên để giúp đỡ tụi em Cầu nguyện cho tụi em Thì tụi em thấy công việc nó làm phước vô cùng Và tụi em hỗ trợ cho một sư đi lại Một sư nghĩ lại coi Cái số tiền đi trong vòng 4 tháng Đã là hơn 300 triệu rồi 2 tỷ nhầm nhò gì Ồ cảm ơn Chúa Đúng rồi Chúa có thể ban phước cho mình theo cách không tưởng được Đôi khi tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài thương xót và Ngài cho mình cái điều mình không tưởng được quý mà chị em Có những khi hai, hai vợ chồng chúng tôi đó Không còn gì để ăn quý vị Chỉ còn cơm với lại nước tương trang vào đó Hoặc là có ờ, mắm ăn mắm, có muối ăn muối Rồi có hột vịt đó, hột gà đó Ăn cho đỡ đói qua ngày Cũng có đồ để ăn nhưng mà chúng tôi tin tưởng một điều rằng sau này Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng tôi. <coughs> Tôi chia sẻ điều này để cho quý vị thấy rằng thật sự khi mà chúng ta được phước của Chúa đó quý vị, chúng ta không cần phải làm ăn gì vất vả giống như người ngoài thế gian. Nhưng mà Chúa có thể khiến cho chúng ta được phước theo cách đặc biệt của Chúa. Giống như tôi nhìn vào ba mẹ của tôi, ba mẹ tôi đâu có làm ăn gì gọi là khủng khiếp đâu. Thậm chí có mấy người ta nhìn ba mẹ của tôi được cái nhà đó mà được được hóa giá đó họ nói rằng là chắc là mẹ của tôi là con của sếp lớn gì đó cho nên là mới được đặt cách như vậy nguyên một cái trung tâm y tế quận 5 chỉ có đúng một mình gia đình mà mẹ tôi được hoa giá quý vị thấy rằng đức chúa trời của chúng ta diệu kỳ không dạ. mình chỉ quen chúa thôi là chúa có thể khiến cho cái ông dưới đây là ông ký giấy liền tôi tin rằng là khi mà tôi cầu nguyện với chúa chúa sẽ ban cho mình các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải amen không có gì quá khó với chúa cả quý mà chị em Xin Chúa ngày giúp cho chúng ta luôn bước đi trong sự khiêm nhường và tin cậy Chúa cho đến cuối cùng quý vị. À, tôi nói với Chúa rằng sau này con có đi xe 2 tỷ hoặc là 3 tỷ thậm chí là đi xe Rolls Royce mà 40 tỷ đó quý vị. Tôi vẫn là tôi. Quý vị vẫn có thể đi uống cà phê với tôi. Amen. Dạ. Dạ. Sao sao con? Tháng sau hả? Dạ tôi cũng tiếp nhận cái điều đó. Amen yeah. Dạ. nhưng mà phải mua xe mới à tại vì mua xe cũ bây giờ đó quý vị mua xe cũ xong là phải kiểm định mà đem đi kiểm định là phải mất 3 tháng thì mới có thể kiểm định xong à, tại vì bây giờ cái việc kiểm định xe nó rất là khó cho nên là mua là mua xe mới là chạy luôn <coughs> cảm ơn Chúa đó là sự thương xót của Chúa dành cho uh, gia đình của chúng tôi uh, tôi tin rằng bất cứ ai hầu vị Chúa một cách liêm chính ngay thẳng và chân thật có thể lúc đầu họ rất là nhỏ Nhưng mà sau này Chúa sẽ ban phước cho Amen Những ai hầu vị Chúa mà chưa có nhà ở Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày ban cho quý vị có nhà Và cái điều mà tôi ngày hôm nay tôi cu mang tôi trăn trở Không phải là cái việc mà chúng tôi có nhà có xe Không, cái điều ước mơ lớn nhất của tôi đó là Hội Thánh Ngũ Tuần rê ma của chúng ta sẽ có được tư cách pháp nhân đây là một cái điều phải nói là không tưởng được quý vị tại vì trước giờ ở tại Việt Nam của chúng ta thì chỉ có người Anh cả là si mê đó, là được cấp tư cách pháp nhân thôi nhưng mà tôi ước ao rằng sẽ có một ngày Chúa sẽ khiến cho cái người em út á sẽ được Chúa ban phước giống như là Joseph của Chúa yeah. Dạ. Mà từ cái chỗ là ngủ từng tư gia nhỏ bé bị chê, bị khinh, bị nói rằng là tà giáo, tiếng lạ, đuổi quỷ tà giáo từ cái chỗ đó Chúa khiến cho nó cao hơn nó trỗi hơn có thể đây là một cái điều ước mơ viễn vông nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta còn vĩ đại hơn cả những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng được yeah. Dạ. cảm ơn Chúa rồi đó là cái điều mà tôi ờ, muốn nói về cái sự ảnh hưởng của người mẹ trên niềm tin cái đức tin mà tôi đang có ngày hôm nay quý mà cha nó cũng đã được thừa hưởng từ bà ngoại của tôi và từ mẹ của tôi và ờ, tôi trân quý và tôi biết ơn Chúa bởi vì tôi có một người mẹ tin kính Chúa. Và không phải chỉ tôi đâu quý mà chị em, ngay cả em gái của tôi đó, bây giờ hiện tại đang học thạc sĩ thần học, à, thạc sĩ à, giáo dục ở bên Na Uy. Thì em gái của tôi rất là giỏi, học rất là giỏi. <clears throat> Và em gái tôi cũng hầu vì Chúa cùng với chồng của nó tại hội thánh ở bên Na Uy. Và khi mà gia đình của em gái của tôi đi đến những cái hội thánh ở bên đó thì cái điều mà hội thánh bên đó ngạc nhiên đó là làm thế nào mà ba mẹ tôi có thể huấn luyện và sản sinh ra những người con tin kính Chúa. Bởi vì họ nói rằng là những người mục sư ở Tây Phương đó mà họ hầu vị Chúa nhưng mà con cái của họ không có hầu vị Chúa giống như họ. Mà đặc biệt trong gia đình của mẹ tôi, ba mẹ tôi hầu vị Chúa, tôi cũng hầu vị Chúa, rồi em gái tôi cũng hầu vị Chúa, tức là tỷ lệ 100%. Thường thường cái tỷ lệ 100% rất là hiếm, rất là khó Thường thường là chỉ có khoảng 30% hoặc là 50% thôi Nhưng mà không hiểu tại sao mà ba mẹ tôi có cái cách gì để mà mà, mà, mà hay như vậy Thì chúng tôi trả lời rằng là điều này không phải là bởi tài năng của chúng tôi Nhưng ba mẹ của tôi có một bí quyết đó là luôn luôn cầu nguyện cho các con của mình mà buổi tối ba mẹ tôi thường hay cầu nguyện với nhau và chúc phước cho chúng tôi. Và chúng tôi được phước, chúng tôi được ảnh hưởng từ cái sự ảnh hưởng thuộc linh của ba mẹ tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi khích lệ quý uh, quý mẹ, quý cha, chúng ta hãy cầu nguyện chúc phước cho con của mình. Bởi vì có một cái quyền năng ở trong lời cầu nguyện của chúng ta dành cho con của mình. Có thể quý vị không hình dung được ngay từ bây giờ đó quý vị. Nhưng mà sau này khoảng 10 năm sau, 15 năm sau quý vị sẽ thấy rằng là con của mình nó sẽ trở nên người mà quý vị cầu nguyện cho nó như vậy. Khi mà tôi còn là một uh, thanh niên hư hỏng và say xỉn có lần tôi đi nhậu tới hai tăng tôi về tôi nằm ở giữa nhà tôi giống như là một con chó vừa mới ói ra người đầy những cái vết dơ bẩn những lúc bây giờ quý vị ba mẹ tôi đặt tay cầu nguyện cho tôi chúc phước cho tôi có những buổi sáng khi tôi thức dậy thì tôi chưa mà, mà mắt ra nhưng mà tôi cảm nhận có một bàn tay nào đó đặt tay trên đầu của tôi và cầu nguyện chúc phước cho tôi và tôi biết rằng đó là ba tôi Đó là mẹ của tôi Lúc đó tôi yếu đuối lắm quý vị Thậm chí có một buổi tối nọ tôi nằm mơ tôi thấy Chúa trở lại nhưng mà tôi bị bỏ lại nữa Tôi mở mắt ra tôi thấy không có ai xung quanh trong trong nhà hết Ba mẹ được cất đi hết rồi Có mình tôi bị bỏ lại thôi Tôi gào tôi khóc trong trong trong trong chim bao của tôi Chúa ơi đừng có bỏ con Chúa ơi Mở mắt ra tôi thấy nước mắt mình vẫn còn ở trên trên má Và tôi đi xuống nhà tôi thấy Ô ba mẹ mình còn Em gái mình còn À chỉ là giấc mơ thôi nhưng mà trong lòng của tôi tôi cảm nhận rằng mình phải được thay đổi và cảm ơn Chúa sau một thời gian vài năm thì tôi được Chúa cảm động để mà bước chân vào trong trường thánh và phục vụ Chúa tôi được thay đổi hoàn toàn và Chúa thay đổi tôi từ một đứa con hư hỏng trở thành một người yêu mến Chúa như ngày hôm nay bởi vì có lời cầu nguyện của ba mẹ tôi cho nên đối với tôi người mục sư đầy ơn nhất ở trên thế giới này không phải là Tư Biosua Cũng không phải là một sư nào một, một sư khác hết Nhưng mà Ba mẹ tôi Chính là những người mục sư đầy ơn nhất Đối với chính bản thân tôi Có thể quý vị không biết được ba mẹ tôi là ai Đối với những anh chị em nghe giảng livestream không biết ba mẹ tôi là ai Nhưng mà đối với tôi, tôi biết rõ Người được ơn nhất đối với tôi Đó chính là ba mẹ của mình Bởi vì bà ông bà đã sản sinh ra một người con tin kính Chúa Xin Chúa giúp đỡ cho từng gia đình ở trong hội thánh của Chúa chúng ta sẽ có một sự thay đổi về về về về về lời cầu nguyện của chúng ta, về cái sự cứu mang của chúng ta. Quý vị ơi, chúng ta hãy cầu nguyện và cứu mang cho một dòng dõi thánh của Chúa. Hãy cầu nguyện cho các con của mình, chúng nó sẽ tin kính Chúa, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và chúng nó sẽ phục vụ Chúa. Đừng chỉ là lo cho cơm áo gạo tiền cho tụi nó đi học ở cái trường quốc tế nhất hoặc là mình cho nó một cái xe đẹp nhất rồi cho nó có nhà cửa đẹp nhất hoặc là cho nó một cái doanh nghiệp làm ăn giàu nhất quý vị ơi những cái điều đó chỉ là thứ yếu thôi cái điều quan trọng nhất đó quý vị là cái thuộc linh chúng ta phải để lại một cái di sản thuộc linh cho con của mình để khi mà con của mình mà nó yêu mến Chúa nó kính sợ Chúa nó phục vụ Chúa đó quý vị thì đó là một cái phước hạnh lớn nhất của những người cha, người mẹ mà Chúa ban cho. Có người à, phụ nữ đã đến gặp mẹ tôi và khóc với mẹ tôi. Nói, chị ơi, em ước gì đó. Con của em nó cũng yêu bên Chúa giống như con của chị. Tại vì em nhìn vô gia đình của chị, em thấy thằng Tuấn, tức là tôi nè. Rồi con Thư, em của tôi, hầu bị Chúa yêu bên Chúa. Em thèm được có cái gia đình giống với chị. Em ước gì con của em nó cũng yêu mến Chúa giống như hai đứa con của anh chị Quý vị ơi, hôm nay tôi chia sẻ với quý vị cái bí quyết làm thế nào để con cái quý vị nó được thay đổi. Trước hết chúng ta phải là người thay đổi. Chúng ta phải là người có đức tin, mạnh mẽ và chúng ta cầu nguyện cho con của mình. Cái điều thứ hai mà người mẹ có thể ảnh hưởng trên con của mình sau niềm tin đó chính là nếp sống. À, nếp sống của chúng ta sẽ rất quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là con cái. À, Dorothy Law, tác giả của quyển sách Children Learn What They Live, tức là tạm dịch à, con trẻ nó sẽ học những gì mà chúng nó sống nếu trẻ em suốt ngày phải nghe những lời lên án chỉ trích lớn lên những em đó sẽ trở thành những người hay lên án người khác nếu trẻ em sống với sự thù nghịch thì lớn lên nó sẽ trở nên một người hay bốc đồng cãi vã đánh nhau với người khác nếu trẻ em sống với sự chế nhạo từ trong gia đình chê bai từ người lớn thì lớn lên đứa đó đứa trẻ đó nó sẽ trở thành một người mất tự tin nếu trẻ em sống với sự mềm mại nhẹ nhàng từ trong gia đình Thì lớn lên Em nhỏ đó sẽ học được sự kiên nhẫn và nhu mì Nếu trẻ em sống với sự nâng đỡ khích lệ Và được lớn lên ở trong một bầu không khí tích cực ở trong gia đình Thì em nhỏ đó sẽ được lớn lên như là một người tự tin và đầy can đảm Nếu trẻ em mà sống với sự cảm tạ biết ơn ngay từ trong gia đình thì đứa nhỏ đó trẻ em đó sẽ trở thành một người biết ơn những người xung quanh mình. Nếu trẻ em được đối xử công bình thì lớn lên các em sẽ được sống với sự liêm chính. Nếu trẻ em sống với sự thành thật thì các em sẽ học được nếp sống chân thật. Nếu trẻ em sống với sự yêu thương được chấp nhận từ trong chính gia đình của mình thì lớn lên các em sẽ trở nên một người có lòng yêu thương và bác ái với đồng loại. Nếu trẻ em được sống với những tấm gương trung tính thờ phượng phục vụ Chúa thì lớn lên các em đó sẽ trở thành những người không thể bỏ qua sự thờ phượng và hết lòng sốt sắng để phục vụ Chúa. Xin Chúa ngày cho chúng ta có được một đức tin, một tấm lòng trung tín để mình có thể ảnh hưởng và truyền lửa cho các con của mình để chúng nó sẽ trở thành những đứa trẻ tin kính Chúa trong mai sau. Amen. Người mẹ là người có ảnh hưởng rất nhiều trên niềm tin và nếp sống của con mình. Không phải tự nhiên mà ca dao tục ngữ Việt Nam của chúng ta có câu đó là con hư tại mẹ Một phần ý nghĩa là vì cớ mẹ là người gần gũi ảnh hưởng nhiều trên con Xin Chúa giúp cho những bà mẹ trong hội thánh ngũ tuần Ma của chúng ta hoàn thành được trọng trách này Có một cái câu chuyện rất là cảm động về người mẹ như sau tôi xin được kể ở đây Có một người phụ nữ nọ có chồng mất sớm Và bà đã phải một mình ở vậy nuôi con Và lo cho con được đi định cư ở tại Hoa Kỳ và khi mà đứa con gái này lớn lên ở tuổi thiếu niên thì bà đã gom góp hết tất cả tiền bạc, vàng bạc để mà gửi cho con của mình đi định cư với người bà con ở trong gia đình. Và sau này cô thiếu niên này đã trở thành một người nổi tiếng và thành danh ở tại Mỹ. Tháng nào cô cũng đều đặn gửi cho mẹ của mình ở tại Việt Nam 200 đô la. Hết xuân này đến xuân kia, thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Cô gái này luôn viện hết cớ này đến cớ nọ để không về Việt Nam thăm mẹ ruột của mình. Một ngày kia khi mà hay tin rằng mẹ của mình qua đời thì cô gái này đã vội vã bắt máy bay để mà về Việt Nam làm đám tang thật to cho mẹ. Nhưng mà trong đám tang của mẹ của mình thì cô gái này không hề rơi một giọt nước mắt. Bởi vì cô nghĩ rằng là những gánh nặng trả hiếu mà mình phải uh, báo trả cho mẹ đó Mình đã làm xong rồi, mỗi tháng 200 đô Như vậy là mình đã trả hiếu cho mẹ rồi Và buổi tối trước ngày người ta đem chôn quan tài của mẹ dưới lòng đất Thì người ta đã trao cho cô một cái rương nhỏ của mẹ cô Và khi cô mở chiếc rương mà bà luôn để đầu giường Thì cô chạy tới ôm quan tài của mẹ và gào thét lên như tiếng dài, Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tha tội bất hiếu cho con Bởi vì con là đứa con vô tâm Thì ra trước mắt của cô là những tờ đô la 100 đô la mới toàn và tất cả số tiền đó là khoảng 20.000 đô Tức là khoảng 60% số tiền mà cô đã gửi về trong suốt 10 năm qua Tại vì cứ một năm thì bà tích bà ờ, bà bà, bà, bà, bà tiết kiệm được 2.000 đô 10 năm là 20.000 đô như vậy Và số tiền này được gói kỹ cùng với những tờ giấy đã úa vàng Được dán với tấm hình của cô con gái ờ, mới lớn lọt lòng của bà Trong đó có một tờ giấy nhỏ với nét chữ ngoằn nghèo của mẹ Viết như sau Mẹ cảm ơn con Tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à Số tiền này mẹ để lại cho con Để dành phòng khi con ốm đau Có nó mà dùng nha con Mẹ nhớ con lắm Mỗi lần mẹ nghe tiếng xe Honda ở trước cổng Là mẹ chạy ra ngoài sân để mà nhìn Và cho đến khi mà mất đi khỏi Nhưng mà lần nào cũng đều không phải là của con Con ơi, khi nào con về Mẹ mong con về Và trong đêm tối Hoàng hoại với sự đau thương khóc lóc Cô con gái này ngẫm nghĩ lại Mình đã có tất cả Nhưng mà cô đã mất đi một thứ vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời của mình Đó chính là mẹ Thưa quý mài cha em Chúa ban cho mỗi người chúng ta đều có một người mẹ Hãy trân quý mẹ của mình Và cảm ơn Chúa vì những ngày mà mẹ còn sống bên cạnh chúng ta Một khi mẹ ra đi Đó là lúc mà chúng ta không còn có mẹ nữa Đừng bao giờ thể hiện tình cảm của mình khi đã quá muộn Nhưng mà hãy làm một điều gì đó cho mẹ của mình ngay trong ngày hôm nay Một cái hôn lên vầng trán nhăn của mẹ hay nói một câu nói mà bạn chưa bao giờ đã từng nói với mẹ Hãy nói ngày hôm nay rằng con yêu mẹ nhiều lắm Thưa quý mẹ chị em, có một đấng yêu thương chúng ta vô cùng Chăm sóc chúng ta còn tốt hơn cả một người mẹ ở trên đất này Đó chính là Đức Chúa Trời của chúng ta Ở trong Ê-sai đoạn 44 câu 24 chép rằng Đức Giê-va là đấng cứu chuộc ngươi đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ phán như vậy ta là đức giê va đã làm nên mọi vật một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất ra Esai đoạn 49 câu 15 chép rằng Đàn bà há dễ quên con mình cho bú Không thương đến con trai ruột mình sao dầu đàn bà quên con mình Ta cũng chẳng quên người Esai đoạn 46 câu 4 chép rằng Cho đến chừng các ngươi già cả Đầu râu tóc bạc Ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi Ta đã làm ra Ta ta sẽ còn gánh vác các ngươi nữa ta sẽ bông ẩm và giải cứu các ngươi. Đến đây thì tôi xin dành thời gian còn lại để cầu nguyện cho những người mẹ, cho những người cha chúng ta đã trải qua những năm tháng mưu sinh vất vả trong cuộc sống của chúng ta trước đây. À, có thể trong tấm lòng và trái tim của mình còn có những vết hằn, tổn thương bởi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền. À, trước khi có thể chúng ta trước khi biết Chúa thì chúng ta đã vật lộn với rất là nhiều khó khăn có thể chúng ta bị trầm cảm sau khi sinh rồi chúng ta trầm cảm áp lực với nhiều điều trong cuộc sống thời điểm này là thời điểm mà Chúa ngài sẽ đem đến sự chữa lành cho tâm lòng của những người cha người mẹ yêu quý của Chúa à, tôi khuyên mời quý vị à, xin mời quý vị chúng ta cùng à, đứng lên và mời những người cha người mẹ ở trong hội thánh của Chúa những ai cần được cầu nguyện xin Chúa chữa lành tấm lòng của mình tôi xin uh, ờ, mạng phép để tôi cầu nguyện xin Chúa ngày đem sự chúc phước của Ngài xin Chúa ngày đem sự chữa lành của Ngài xin Chúa ngày đem sự giải cứu của Ngài đến trên đời sống của chúng ta để mọi người chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh thực sự khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta sẽ không còn phải nặng gánh uh, mưu sinh để mà gồng gánh chăm sóc cho các con của mình bởi vì Chúa Ngài sẽ bước vào và Ngài sẽ